Xin chào anh em nhé Hôm nay à, buổi chiều hôm nay à, có ba cái triển khai mới Mang một cái cuộn cáp 1000 này đi ba cái triển khai này thì à, một thuê bao là nó có khoảng độ 10 mét Có sẵn cái dây của VNPT rồi Dùng luôn cái dây đấy Hai thuê bao là hai thuê bao thì nó có sẵn cái dây của Viettel được trước lắp rồi Khách hàng bỏ đây là một cái thuê bao à, cũng là đang có có dây dây việt theo rồi cũng bỏ bỏ mất rồi anh em ạ bây giờ anh em à, thay cái nhãn ở ngoài này thôi thay cái nhãn ở ngoài tủ cáp này thôi đây nó đây vật số 3 à đúng rồi vật số 3 mình sẽ không phải kéo dây thuê bao nữa anh em nhé mình sẽ không phải thay cái dây thuê bao nữa và mình chỉ chỉ việc là thay lại cái thiết bị thôi tụ uh, hộp hộp này là hộp 10 uh, 21 15 check xem đã xem có đúng cái bọn này không Ồ không phải Đây đây không phải dây nhà họ Dây nhà họ là dây khác rồi anh ạ Trường Đây là nhà trường Bọn này là bọn nhà trường xé cái nhãn lên Ui à, mật mẹ cái nhãn này mình không thấy cái nhãn nhà này đâu vẫn nhầm vẫn không phải anh em à đây là bọt khác rồi diệp bọt số 4 à bọt số 5 này xem nào Cái tủ ờ, này là tủ 8 anh em nhé Hôm trước vừa mới lên Mình BV41 Mình BV41 Port số 5 05 này FP01 tủ 21 15 số cáp 000 41 số 3 số 3 mới là ló nha mấy cái tủ 8 mà uh, mà cho thêm cái cái bộ chia này vào nó rất là khó làm Đây, họ <coughs> lắp cái thuê bao mới anh em nhé. Hùng BV

41 anh em mới làm thì anh em nên rút cái cái cái ờ, đầu cúp lơ ở bên trên này anh em nhé anh em đừng có rút ở bên dưới rút bên dưới là anh em không cẩn thận là nó làm gãy mất cái đầu phát đấy đây dán vào nó rất khó 341 Tức là ở, ở đây là cái tên Hùng này là nó có 341 khách hàng rồi anh em ạ Ở trong cái huyện nhá anh em nhá Trong huyện chứ không phải À ở đây là tỉnh Theo tỉnh hay sao À đây là trên hệ thống Viettel phải là 300 340 mấy khách hàng này tên là Hùng này. Bùi Văn Hùng nhá Hùng hay là Hưng hay là gì đấy Địt mẹ cái nhãn này nhiều lúc bực lắm anh ạ trời mà nóng là bực lắm Ok, bây giờ anh em chụp ảnh thôi ở ở ngay ngoài hộp này thì anh em phải cập nhật hồ sơ điện tử anh em nhé à, tủ hộp cáp anh em vào phần uh, cập nhật hồ sơ đây này mình sẽ chụp ba ảnh một ảnh ở trong tủ này một ảnh ở cái nhãn này ừ. cây nhãn của tụ cam này một ảnh ở ngoài uh, à, tụ ngoài ngoài tụ chụp chụp cái mã tủ đoạn này dây nó hơi lôm côm anh em bó lại nhá anh em cứ bó đoạn này thôi xong tí anh em kéo kéo bên trên ờ, anh em kéo mấy cái lạt, lạt thiết này thì Lạt thịt này kém lắm Con lạt thịt chỉ được mấy tháng ấy. Ở đây nhiều thuê bao lắm rồi anh ạ Tiếp theo đây anh em sẽ đấu nối thuê bao lên nhé Đấu nối thuê bao lên tránh trường hợp một số cái nhà họ kín ấy, Nhà khách hàng họ kín Họ kín ờ, dẫn đến ờ, cái tình trạng là mình vào trong nhà là không có sóng 4G Không có sóng 4G là anh em không đấu nối được Lại phải chạy ra ngoài 21 15 Anh em đấu nối thì anh em cứ đấu Đấu theo đúng cái tủ cáp này Cái mã tủ cáp này Cái hộp cáp đây tôi sẽ bật ờ, để cho anh em thấy anh em vào cái công việc uh, triển khai cố định băng rộng này xong anh em tìm kiếm cái tên khách hàng thôi tên Hùng này đổi chú dấu cộng này anh em đổi thiết bị đi nhá mình cầm con gì thì anh anh em đấu con đấy ở đây 421 này cập nhật này Đây cho anh em nhìn cái serial của nó này 9055 cuối 9055 cuối Anh em copy luôn cái dòng này nhá Đây đây là chính là cái dòng mà tí nữa mình đăng nhập vào để mình đổi cái tên wifi với mật khẩu wifi 398 này 98 Tụ uh, 11 21 À đâu 21 10 mấy 21 15 quật số 3 anh em ạ đây anh em nhá vẫn là cái đi qua cái điểm khá là xa xong rồi tí nữa mình ờ, lắp đặt thiết bị ở trong nhà thôi cài mật khẩu wifi cho khách hàng thế là xong xong anh em ờ, chụp ba cái ảnh nữa thứ nhất là ảnh ở cái mặt sau của cái ờ, model tiếp theo cái tem nhãn tiếp theo là cái ảnh mà vị trí lắp đặt tí nữa mới ờ, em không bảo anh ấy super net nó không bảo gì để anh cầm anh ra trung tâm anh lấy ờ, cứ tưởng đậu bình thường có thiết luyến cầm nhưng mà đi lạc hưng rồi tí nữa mới vòng lại mới thay ờ anh con anh làm dây lấy làm sẵn rồi mà hả chuyến ờ, cho nhà em đây này bây giờ cái nước cái gọi là gọi cao á à anh đâu bữa làm máy linh báo hiệu á xin chào bà lên đảo gì đấy ờ à, tỏi say này mấy giờ nghịch lực bơ dùng bơ công ty á chuyến này đi cho nó mà minh minh dung ừ chọn ngay hay lắm <laughs> trên đều đều đợt này nhiêu việc đợt này mua nên bò hạo ừ. hay còn ấy còn mấy sờ còn mấy em bác ngay hai bấn vậy à ui làm các cái dây chín đi chưa dây là dây dây điện đấy chưa dây dây tivi dây tivi à ừ cách đi chứ hảo chín thế này à em lôi lên trên đi đỡ lăng nhăng thế nên giờ anh mới lại nhà bên này rồi các bạn anh ngó thì cách nhầm đấy tâm lọt à bớ lắp ở vai ờ, báo hiểu á chào qua đối với đi mang điện báo một số với với, với nhà anh ờ số với nhà ngay cho công ty uh, ờ, Ian Lolo đây rồi vâng đang nhá à đang đang chuẩn bị đi giao hang bộ mà à <laughs> cái lại em mò nữa <laughs> còn mò anh đúng rồi anh bị chú bị tớ à, chứ là tú thay nhá bạn phí à dây này nó không dùng đây đây bê tông là của ai ui ao cả khối đây này này chuyên nghiệp hay mua đi dần hề la la nhược lắm rồi tất cả tất cả loại tương luôn còn em bánh chân gỗ thì bê tông à à anh để đánh công nghiệp lần này mấy tay anh bọn anh chế bọn anh lan đi hả đấy lan đi là nó gọn nó gọn nó gọn mà mà ví dụ mình đặt thì nên là nhiều khi đi đi lại lại nó gọi hay thế mà cả nên là bắt chụp ảnh cho nên là phải là bà luyện cái này chưa có bao long nè có bao này à bà luyện lấy ôm ra thì đây nó cũng hái nó đó hái và làm á à. ôm tụi cũng ăn rồi ờ đó cái chi giò uhm. cái chim về mùi lương ấy à, ừ chuyển về cái môi trường ý chúng cái công an kinh tế cái này cơm em thôi à đó em còn sàn lập vài nữa đợt này nó khênh xên nên nhiều lắm vâng, ok à đấy anh đặt mật khâu chào anh ngay lúc đạch đạch lên chi giờ à chưa có đưa đi rồi cái trên wifi đó chứ đồ của mạnh không à bớt một đánh sám cho à hoài làm gì nên cho đấy, ok, โอเค à, ạ, ok, mà đến đây hải tai bẩn lắm <laughs> à. Đấy anh em nhá, có khoảng độ tầm 15 ờ, phút thôi 10 15 phút gì đấy bàn giao xong cho khách hàng sử dụng dịch vụ thôi Đây, bản chất là nó đã có sẵn cái ờ, cái dây rồi cho nên là chỉ ờ, đến để lắp lại cái thiết bị À, cái video xin kết thúc tại đây anh em nhé hẹn anh em video tiếp theo thôi